lại một lần nữa anh dẫm lên nó để mà bước đi niềm tin này lại một lần nữa mà cũng vì em mà chẳng còn gì còn lại đây là tiếng nhạc buồn cái chuông đồng hồ báo ba giờ sáng niềm tin nhất sẽ mãi kéo dài đến khi mặt trời đưa ngoài hôn sang cũng là lúc anh sống giả tạo với chiếc mặt nạ mang nụ cười vui nhưng ẩn sau của nụ cười đó là giọt nước mắt trong tim ngậm ngùi phải thở tạo với cuộc sống này không biết ngày mai anh phải ra sao hay chỉ là ôm lấy tình cũ thì một cơn đau lại thêm vào giấc mơ buồn của tối hôm qua thì anh lại thấy em quay trở về Tôi tới tôi lấy anh thật chặt Chặt đến giấc tim đau nậu này